ha tại gia đình thân thương nha hôm nay trinh đi quay uh, vườn xài nhưng mà xài này cũng của chỉ hàng sớm thôi ở trên thì nhiều vườn lắm chỗ nào cũng có hết á còn uh, trinh thì đi quay của nhiều người khác còn trên thì không có gì hết á chỉ chính bản thân mình thôi à. Thầy chân trinh quay vòng vòng nhé cái này là chín chung bác đó. nhiều chín đó cái nữa chừng nào đi lên sống người ta hỏi sao mà nhiều chín quá <laughs> ừ đúng rồi chín <laughs> cái, cái, cái, cái này đúng là chín biết xong chín nhiều thì tốt nè đúng chín không không có bù đúng là chín không có bù chín mà mới có một nữa là coi như là xong <laughs> nhà tôi là tới hai chín lần chín phai cao với chín phai mì vịt này không có đi bán nhà người ta bắt đi muốn hết rồi giờ còn mình nhà ta đi cách ly hết rồi còn mình trốn ở nhà đi lấy củi vậy nữa <laughs> vậy là vô chắc ra ăn chiến nữa không chiến nữa ờ vậy ra ăn chiến nữa đi rồi cái này là xin đi quay xài quay vòng vòng chơi vui nhiều lúc cũng hay bị sàn nữa chứ mà chắc này trời chỉ mưa rồi quay ra đây cho đất rộng mênh mông mưa nữa này trời nhưng thích học thích đổi mặt trong đây ừ. chưa gần mưa mày con cái vô trong này ạ âm u quá à. Con này dẫn tới nhà cô Tư Tư nào trong này? Cô Tư của mình Gì? Yeah. Ồ, trước là sao luôn hả? Trước là sao rồi Quẹ lại rồi cuối rồi cũng tới nhà Bự quá Xà đà một cặp hiểu không? Con ngoài này làm gì tốt mà sao? Biết rồi ở ngoài đây mà dắt tối tối ra sợ mai. thôi giờ này con chạy ngược về luôn ấy con vô hả ờ, cái này á mà tôi nói mà tối mà ra đây chắc ra chết luôn á có ai luôn rồi chưa? wow vườn xài âm mưu luôn ừ? giường cái này bị đương mưa nữa nè bèo tay nhìn về xuống kìa tay quá đẹp Ngon. mình ừ. nói mình ra vườn xài nhưng mà toàn là quay cây xài không à cây chết xài rất kinh nghiệm lại quay làm sao cho ngay trái <laughs> con thích không được cái mặt con vô hoài vậy cây chết biến vô rồi bự này nhông bự nè ui bự quá có một em bự quá mưa rồi nè chị anh hai kêu nữa rồi dắt này là đi vô đi vô nhưng mà vắng mưa mưa mà vẫn thích quay quá tay chứ xàm rất là xàm không ra chứ xà đứng nói chuyện đi đi mưa rồi <laughs> vui không vui không con đi đây quay hoài chị mưa rồi đi giết vô mới ra mà có một chút xíu mà cũng mất mưa nữa nè chanh trái nhiều quá xin mời cả nhà ăn xài cái này là đi ở ngoài đồng đi vô rồi á mà chưa có về tới nhà mắc mưa rồi giờ chị ơi bây giờ mất mưa rồi giờ chị, chị đã xài cho ăn đó mà ngoài cả nhà xài đi quay xong rồi mất mưa đi về ghé chị chỉ cần đãi xài ăn nữa chứ con đi ăn mấy miếng ớt kìa đâu phải không Dạ Bây giờ mình hết củ rồi, chứ mà dạng này lo làm gì nó hơi ngon, ngon nè Ăn đi về, Bây giờ còn đang lựa Bà ăn nữa không? Nè dạ. Có cho thì ăn Ui da ui trái này chín quá tại em thấy ờ, đẹp trái này người ta nó nấu sôi mà từ ngày nào tới giờ thì không không có sử dụng không biết thấy vậy đây là một trái xanh chứ không chính đây là một cây cao nhưng mà có bông không trắng